có rất nhiều tiền thì mình sẽ mua xe luxury sang trọng như Lexus này chẳng hạn có nhiều tiền thì mình sẽ mua xe Đức xe sang Đức xe sang Nhật nhưng có vừa vừa tiền một ít thôi thì mình có thể mua xe Nhật hay là mua xe Hàn nhỉ à, xe Hàn này à, xe Nhật này xe Nhật hay là xe Hàn Ờ, và hôm nay thì ờ, mình rất muốn trao đổi với một nhân vật cũng đã rất là quen thuộc rồi Một cặp đôi trời sinh đến từ Hàn và Nhật đấy là Kia Cerato và Mazda 3 Và chắc chắn rồi sẽ có anh Kiên ờ, Civic cùng tham dự với chương trình ngày hôm nay Đây là hai cái sản phẩm cùng của Thaco bán tại Việt Nam Cặp này phải nói là cặp trời sinh luôn yeah. uh, Giá tương đương nhau này rồi. rồi về thiết kế này, vâng. rồi vân vân và hai cái sản phẩm này nó cũng đủ tuổi để chúng ta có thể nhìn lại được à, rồi. ba bốn năm gì đó. Đúng rồi. Đấy. Thì mình rất muốn hỏi cái câu hỏi đầu tiên với cả Kiên đấy chính là khi mà mua cái này thì cái quan điểm của khách hàng như thế nào khi mà lựa chọn Kia Cerato hay là uh, Mazda 3 những cái sản phẩm rất đặc trưng của Hàn và Nhật. Vâng, à, xin chào quý vị à, và khán giả đang à, theo dõi kênh Auto Daily. Ừ. Rất vui là hôm nay lại được à, làm cùng anh cái clip để so sánh <laughs> hai chiếc xe Nhật ừ. và Hàn và cùng trong phân khúc và cùng tầm giá ừ. à, thì như cái câu hỏi của anh ấy thì um, uh, cái cái cái việc lựa chọn giữa Mazda hay Cento ừ. thì nó vẫn là một câu hỏi uh, gọi là trường tồn 3 năm nay từ ừ. tính từ lúc ra mắt uh, nó có những tệp khách hàng khác nhau ừ. nó có những đối tượng khác nhau Mazda thì rất được ưa chuộng ở Hà Nội và miền Bắc nói à, chung. nó chia theo địa lý anh ạ đấy là vị trí địa ờ, lý đúng rồi sau 3 năm em cứ mua đi bán lại mua đi ừ. bán lại thì em nhận thấy cái điều đấy ừ. tức là khi mà người ta mua thì cái nhu cầu ở hà nội và khu vực phía bắc ừ. nhu cầu mazda 3 nhiều hơn là Sento ngược lại trong Sài Gòn ừ. thì người ta lại sử dụng và lựa chọn Sento nhất là ừ. vùng từ bắt đầu từ miền Trung hất bạn thì Celanto lại được chọn là nhiều hơn ừ. đấy thì hai chiếc xe này là hai chiếc xe mà Ờ, gọi là bán doanh số gần như là tốt nhất của hạng C sau 3 năm sử dụng thì kể cả cái khi mà mua đi bán lại thì nó cũng là những chiếc xe có tính thanh khoản cao và dễ dàng ừ, rất là ừ, dễ dạ. dàng cái uh, Mazda 3 1.6 1.5 à 1.5 vâng. 1.5 thì giá loanh quanh nó là bao nhiêu nhỉ bản mới ấy? Bản mới bây giờ là 649 triệu, cứ cho là 650 triệu. 650. Bản mới. Thế còn Cerato nếu mà mới ờ, cũng là 1.6. Cerato bản bản mới nhất bây giờ là 620 triệu. 620 triệu. Đúng rồi, tức là hai cái sản phẩm này bán lệch nhau 30 triệu. Đúng rồi. Thì nằm trong cái khoảng là chịu được. Ví dụ là ai muốn mua cái nào thì mua thôi. Đúng rồi. Đấy, đúng không? Mỗi chiếc nó lại có một à. cái ưu nhược điểm hay à. Về cái mặt thiết kế ấy, vâng. à, về bên ngoài à, rồi là các cái tính năng bên trong ấy thì mình thấy là cái cả hai cái sản phẩm này này nam điện được nữ điện được đúng rồi ạ chính xác ừ. nó thiết kế để cả nam cả nữ đi đều đều đẹp à, nữ thì thường sẽ thích Mazda 3 hơn à, nữ ờ, thích Mazda 3 hơn mại hơn và ừ. nó có một cái gì đấy à, giống mẹ hơn nó có gì đấy giống mẹ giống rồi. xe đức hơn đúng không xe đức đấy. nhưng mà cái lòng nó lại hơi bé hơn cái con đúng không nếu mà ngồi ở bên trong thì anh sẽ cảm thấy là ngồi Cento này sẽ rộng rãi hơn rộng rãi hơn ngồi Mazda 3 ừ. Mazda 3 thì thiên về là uh, xe nhỏ nhắn bây giờ thì cái hình ảnh giữa ta hay gọi là cái từ đẳng cấp giữa đi xe Nhật và xe Hàn nó có khác nhau ngày xưa. À, đúng rồi, cái câu hỏi này của anh cũng rất là hay khi mà mọi người chuẩn bị xuống tiền mua ấy ừ. thì bố mẹ thì lại thích mua xe Nhật ừ. nhưng mà các thanh niên thì lại thích đi xe Hàn ừ. vì option nó nhiều rồi cái tính năng công nghệ nó nhiều ừ, ừ. thì cái hình ảnh giữa hai chiếc xe này thì cũng là tùy vào gu của từng người những cái người mà người ta vốn mặc định trong đầu là mua là mua xe là phải xe Nhật ừ. người ta sẽ Mazda ừ. còn những cái bạn trẻ thích phong cách thích uh, thể thao pick ờ, mới mẻ thì ừ người ta sẽ chọn là xe Hàn và chọn xe ô tô. Thực ra cái câu chuyện là ờ, Hàn Quốc ờ, ngành công nghiệp ô tô Hàn Quốc trỗi dậy là cũng một cái vấn đề là cực kỳ thần kỳ luôn. Và cái thành công ở Việt Nam là cái đời đầu của con này khi về Việt Nam nó là Kia Forte. Đúng rồi. Rồi sau đấy là một một loạt về Lacetti là Seti Daewoo ấy cũng là vâng. từ Hàn đấy rồi. rồi sau đấy rồi là cùng thời cùng sinh cùng thời đấy là có Mazda Mazda Đài Loan đấy nhỉ à. đấy <laughs> đổ bộ về thì cái câu chuyện thành công của người Hàn trong cái lĩnh vực công nghiệp ô tô phải nói là vâng. cực kỳ thần kỳ luôn quá thần kỳ luôn à, về cái à, giá trị hình ảnh thì có thể nói là tương đối đúng không bây giờ là nó sẽ thu hẹp khoảng cách lại thu hẹp khoảng cách sự khác biệt quá nhiều người Nhật bây giờ đang bị một cái như thế này là bị Hàn Quốc thốc thốc phía sau vâng sát rồi nó sát rồi bám sát, sát vâng uh, họ muốn vươn lên người Đức thì thực sự nó là một cái khoảng cách rất lớn đúng không nói thật sự là vậy luôn ngành công nghiệp uh, ô tô của Đức uh, về cái vấn đề thiết kế tiện nghi uh, thì uh, chúng ta trao đổi rồi về cái cảm giác lái và độ an toàn thì uh, ví dụ hai cái sản phẩm đặc trưng này nó có quá nhiều sự khác biệt không à, khác biệt ở đây mình phải nói là một sáu một mười chứ còn một 9 1 10 thì thực sự nó thực, thực ra là về cảm giác lái cho đến độ an toàn ừ. thì đúng như anh nói nó là 19 110. Ừ. À, người thì sẽ bảo là tôi lái Mazda 3 nó nó đánh lái nó chính xác hơn. Ừ. Người thì bảo là tôi lái Sento nó nó fail hơn, ừ. tức là nó bồng bềnh hơn. Ừ, ừ. Thì bản thân em là người được lái hai con này quá nhiều và và và không biết bao nhiêu xe rồi <laughs> thì nếu mà để về độ bốc và độ vọt thì Senato nó mạnh hơn bởi ừ. vì bản thân nó là hơn 125 mã ừ. trong khi đấy con này là có 110 mấy mã thôi ừ. thì rõ ràng là cái độ nhẹ chân ga của của Senato là nó bốc hơn và Senato có một cái hay là nó có ba chế độ lái à. ba chế độ lái khác nhau là Sport Normal và Eco. Eco thì nếu mà anh đi trong sang chế độ chế độ Sport thì rõ ràng là Mazda 3 khi mà tăng tốc đề 3 thì sẽ hụt hơi hơn. Ừ. Đấy, cái cảm giác lái thì sẽ mỗi người lại có một cảm nhận khác nhau. Ừ, ừ. Theo em lái cả hai con thì nó sẽ là một một chín một mười mỗi con có một cái đặc trưng riêng Mazda 3 thì nó sẽ chính xác hơn ừ. trong cái lúc cua hoặc là lúc, lúc bám cua ừ. còn Cento thì đúng là nó sẽ có hơi sự bộc mình hơn đấy ừ. còn về cái an toàn tính năng an toàn thì cả hai chiếc cũng đều đặt cái tiêu chí của người sử dụng lên ừ. an toàn làm hàng đầu ừ. thì cái này có nghĩa là khi mà mình mua một chiếc xe cũ thì cái vấn đề an toàn vấn đề uh, những cái công nghệ khi mà lái xe thì cả hai chiếc nó sẽ là xem xem và ừ. không có sự khác biệt ừ. quá lớn tức là về ờ, nhưng mà mình ờ, chạy cái Cerato này mình thấy một cái là hình như cái tua máy khi mà ở trăm km h thông thường ở các giải tốc độ cao hơn ấy thì cái tua máy nó cao hơn một chút đúng không ạ thì cái vấn đề về nhiên liệu thì hình như thằng Cerato ờ, này nó cũng có ăn hơn cũng tốn hơn tốn chính xác nếu mà anh đi về mức độ tiêu hao nhiên liệu thì ừ. Sky Active của Nhật nó là một cái công nghệ gì đấy rất tốt Được. anh đánh giá nó ừ. rất tốt trong cái vấn đề về tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ ừ. còn Cerato thì nó sử dụng động cơ bao nhiêu đời này rồi thì ừ. nó vẫn là động cơ này thôi đúng thì rồi nó sẽ tốn xăng hơn và có biến thiên một chút hơn thôi nói chung là thực ra hai cái sản phẩm này nói về cảm giác lái thì uh, có lẽ là khá là khó bởi vì uh, nói thật ra mình cũng chạy cả hai khá nhiều rồi vâng. mình thấy là độ cách âm thì gọi là phải tốt như nhau mình <laughs> ôn như nhau ôn như nhau thì đúng rồi dạ. đấy. rồi là lái rồi là vân vân nó cũng vâng. về tương đối thôi gọi là sướng như nhau mình gọi là từ sướng với cái giá trị như vậy thì với một cái giá hợp lý như vậy thì mình nghĩ mua một cái xe um, thiết kế đẹp như này cả hai con đều đẹp rồi những cái tiện ích của nó mang lại vâng. thì rõ ràng là khá ổn đúng không ờ, ví dụ như con này nhá mình thử kéo cái là vô ờ, là ghế nó tụt lùi này đấy là easy uh, là dễ dàng vào dễ dàng ra đấy trong cái gói package này là có vị trí nhớ ghế rồi uh, cũng có drive mode mà thiết kế trên vô lăng là nó không bị ờ, trơn trụi trụi như xe à, của Toyota đúng rồi và xe thì thường là cái nó rất là đơn giản hóa trong thiết kế rồi để hướng tới sự bền bỉ ừ. và lâu dài thì xe Hàn thì là về hình ảnh đúng rồi hình ảnh. và sau 3 năm sử dụng thì em nhận thấy là cái vật liệu cái chất liệu làm nội thất của xe Hàn không hề tồi một chút nào ừ. anh có thể thấy là sau 3 năm sử dụng thì chiếc xe này đã chạy 6 vạn và chiếc xe này mới chạy được có hai vạn ừ. ừ. thì rõ ràng là một chiếc xe 6 vạn này nếu mà đây, nói hơi chiếc, ngoa đây là chiếc xe 6 vạn đúng rồi nếu mà nói hơi ngoa thì nó còn đẹp hơn chiếc xe hai vạn của ừ. Mazda thực sự là cái yếu điểm của Mazda đó chính là cái nội thất họ làm uh, khá là gọi là vật liệu gọi là sau mấy năm sử dụng khá là xuống nhanh mình nghĩ đấy là câu chuyện uh, về giá thành về giá đúng rồi tối ưu về Có giá thì đương nhiên rồi thì đấy thì cái anh có thể thấy là sau 3 ừ, năm sử dụng chiếc xe này đã chạy được 6 vạn km thì cái những cái ghế da vô lăng cần số rồi những cái chi tiết nhựa ngày xưa mua xe hàn người ta sợ đi vài năm sử dụng là xuống tiết nhựa nó xuống, xuống, xuống. xe ô thì nó không ừ. em đánh giá rất cao về cái cái, cái các cái nội thất của xe ô này à, ờ, đây à, các bạn có thể quan sát luôn cái ờ, đây xe này mới chạy mấy bạn con này là chạy hai bạn thực ra Mazda thì khi anh chạy hai vạn thì ghế nó đã bắt đầu có dấu hiệu là bị nhăn ừ. và kém đi rồi đấy. là cái yếu điểm của Mazda kể cả Mazda 6 hay là CX5 ừ. hay là Mazda 3 thì cái này là anh nghĩ trong thời gian tới thì Mazda cần khắc phục để mình giành lại những cái mà cái Mazda 6 ngày xưa chạy đầy đường bây giờ biến đâu hết nhỉ ít lắm nhá ngày xưa đi đậu gặp Mazda 6 rồi, Mazda 6 thành công khá là thành công trong ừ. thời điểm 2014 2015, 2016 đến bây giờ thì uh, mọi người đúng là như anh nói đấy ừ. không hiểu nó nó dồn đi đâu ấy rất nhanh luôn đấy. thị trường thanh khoản của Mazda 6 bây giờ cũng không cao không cao dạ, vâng. à. xe ờ. Nhật đấy một chiếc xe Nhật một chiếc xe Nhật tức là cũng phải tùy vào model nữa nhưng về cơ bản cái khoảng cách giữa xe Nhật và xe Hàn thì là nó đã ờ, thu hẹp khá nhiều rồi nếu dạ như vâng. xét về các cái sản phẩm nằm trong ờ, cùng một cái mức giá rồi platform rồi cái nhu cầu đúng không? Đúng rồi. Ừ. Ờ, rất tiếc ở đây không có chiếc Hyundai Elantra. Đúng rồi. Ờ, Elantra này Cerato này hay Mazda 3 là một cái câu hỏi uh, mình nhận được rất nhiều là nên chọn mẫu xe nào. Thực ra sẽ không có một cái mẫu xe nào nó chiếm điểm 10 tuyệt đối cả. Đúng rồi. Đấy, nó rất là khó. Đúng rồi, rất tiếc là không có Elantra để ờ. cho mọi người so sánh. Bởi vì nó cũng là một chiếc xe Hàn ừ. và nó nếu mà để, để đánh giá về cảm giác lái và cảm giác cách âm ừ. và quá trình sử dụng thì em đánh giá rất cao Elantra. Ừ, ừ. Về cái uh, chi phí sử dụng, vâng. về chi phí sử dụng như nhiên liệu bảo dưỡng sửa chữa dịch vụ thay thế phụ tùng. Vâng thì uh, giữa cái khoảng cách giữa cái xe Nhật và xe Hàn bây giờ cụ thể là hai cái dòng xe này thì nó có khác nhiều nhau. Nó rẻ anh ạ. Thực sự là cả hai. Cả rẻ. À. Đồ của Mazda <laughs> hay đồ của Kia thì đều rất là rẻ và ừ. rất là có sẵn. Đấy là cái ưu thế mà khi mà mọi người chọn mua ừ. đó ừ. chính là chi phí bảo hành bảo à, chi phí bảo dưỡng hàng năm rẻ. Ừ. Anh rất là đơn giản đấy những chiếc xe đi từ 2 cho đến 5 vạn anh chỉ việc mỗi là thay dầu, thay lọc vệ sinh kim phun nọ hút để cho ừ. chiếc xe được sử dụng tốt hơn ừ. rồi những cái chi tiết nhỏ nhỏ gần đấy là rất là rẻ và mỗi lần anh vào hãng anh thay dầu nó chỉ có vài trăm ngàn thôi vài trăm ngàn thôi đúng không rất rẻ nếu mà nói vui là nhiều khi sửa đồ của ô tô còn rẻ hơn SH nhập <laughs> rẻ hơn đấy rẻ hơn đấy, rẻ hơn đấy. chính xác nhiều một cái lốp của SH đắt mà đúng rồi rẻ hơn cả chơi phân khối lớn luôn ờ, ờ, cái vui cười là đi ô tô cái là cái chi phí của Kia hay của Mazda thì nó chi phí rất qua ừ. mấy năm qua 3 năm sử dụng thì nó rất là rẻ và những cái cái này anh có làm có thể làm hoàn toàn ở trong hãng được ừ. để được hưởng cái chính sách cũng như là cái bảo hành Wow. Nói chung là có đủ tiền thì ờ, cứ mua những cái dòng này mà đi đúng không? Có đủ tiền chứ. Thừa tiền cũng gọi là thực dụng ừ. chiếc xe rất thực, thực dụng. dụng đúng rồi và cái sau 3 năm sử dụng anh bán đi nó cũng rất là dễ dàng ừ. thế đấy cái câu chuyện là sau 3 năm sử dụng thì nó nằm một cái vấn đề là giá trị bán lại ờ, của ờ, vâng. các cái dòng xe này vâng. thì uh, bây giờ nó có nó nó như thế nào ấy khoảng cách nó như thế nào vâng cái sau 3 năm sử dụng thì có thể thấy là Sedanto nó được mệnh danh là đánh giữ giá đấy Thánh dự giá cả. À? à bây giờ có nghĩa là sau Toyota Cerato này có vẻ như đã đã đã được ờ, nhận được chiếc phong thánh về dự giá. Đúng rồi, chính xác đấy. Nếu mà có khi bây giờ Vios còn mất giá hơn Cerato. Ờ, thật Ô, thật. Đã, thật luôn. Đã thật luôn. À. Cerato ví dụ thời điểm đây là 2016 thì cái chiếc xe này đang được bán lại đâu đó lanh quanh khoảng tầm 570 570 160 160 ừ. 26 26 thì rõ ràng là cái giá này so với giá năm ngoái thì nó nó gần như là không Ngay. không mất giá nhiều ừ. à, bởi vì thời cái thời điểm năm 2016 anh bỏ là 600 đâu đó là 600 600 rưỡi à, không, mua ở ờ, đã, à, không đến đâu à, ờ. 6, em nhớ 630 630 con này 630 cái lúc mà thời điểm 2018 uh, họ đẩy hàng đi để ừ. chuẩn bị về con mới ấy, ừ. thì bản phiên bản 1.6 anh mua là có 590 triệu Đúng rồi thì <laughs> cả đăng ký vào là càng đăng ký vào là mất khoảng 100 nữa ừ. là 690 thì đến bây giờ nếu mà anh mua phiên bản 218 ừ, đời cuối chót đấy ừ. thì chắc chắn nó vẫn phải là hơn 600 hơn 600 600 cứ cho là phải là 618 ừ. thì rõ ràng một chiếc xe 26 và một chiếc xe 28 thì nó lệch nhau có đâu đó khoảng mấy chục triệu bốn chục bốn chục triệu bốn chục thì rõ ràng đấy là cái sự giữ giá của Sento khá là lớn còn Mazda 3 Mazda 3 thì thời điểm 2016 anh mua là 650 triệu ừ. chưa đăng ký 656 ừ. chưa đăng ký cả đăng ký vào 100 nữa là 760 thì đến bây giờ anh bán lại à, 216 thì nó cũng chỉ đâu được lanh quanh 57 58 bằng một chiếc Sento ừ. thì rõ ràng là sau cái số tiền bỏ ra lớn hơn uh, so với ban đầu nhưng mà đến lúc bán đi thì tô nó lại giữ giá hơn đó. Rồi. đấy câu chuyện xe Hàn giữ giá hơn xe Nhật ừ. là có thật và cái uh, mức giá của họ bây giờ là rất là cạnh tranh mình nhìn cái mức giá là biết đúng rồi ạ yeah. Dạ khi mà sản phẩm mới ra bây giờ thì Seranto ra màu mới thì ngay ờ, có thể là 2019 này thì Mazda 3 cũng sẽ đáp trả một câu trả lời là có Mazda 3 mới 2019. À nhưng mà mình hỏi nhé ví dụ như ờ, bây giờ mình thấy ờ, rất nhiều nơi ấy là mình muốn ví dụ mình qua chỗ này mình chọn con Cerato này. À, đi khoảng một năm mình không thích nữa mình lại qua lại nhập lại lại đổi kiểu Vâng ạ. À, tức, là, tức là sau một năm anh đi đổi xe. À, lại đổi bởi vì thì... là thông thường là ví dụ như chỉ bỏ thêm cứ mấy chục triệu thì lại có con xe mới. Đúng rồi, đúng rồi. À. Cái đấy là câu hỏi cũng rất là hay và à. cũng nhiều người khi mà mua xe cũ người ta ừ. cân đối. Ừ. Đó chính là đi sau một năm bán lại thì nó có giữ giá và dễ bán ừ, không? Ừ, ừ. Thì chiếc xe này nó bản thân em nhập lại là 545 triệu ừ. của khách. Ừ. Và bây giờ mình chào ra cũng khoảng đâu đó 57 và bớt thì cũng khoảng là chốt giá khoảng 56 đến 565 ừ, ừ. thì rõ ràng là đấy thì anh cái anh bán lại bây giờ khoảng tầm 540 ừ. thì đến khoảng cuối năm anh bán lại thì nó cũng đâu đó chỉ khoảng 52 đến 5 53 53 ờ, Đấy. nó không mất quá nhiều đâu. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ là xe mới là 620 triệu cho đăng ký tại đăng ký là 720. Ừ. Thì rõ ràng là bỏ ra một con số 720 triệu và 500 5.6 5.6 Thì nó là một con số gì đấy là rất đáng để mọi người cân nhắc Bởi vì khi mà mua hạng C là mọi người có sự cân nhắc rất lớn ừ. Cái tâm tiền của mình nó cũng được gọi là tính từng chục một ừ, đúng thì đấy thì nếu mà những mọi người muốn mua sau một năm đổi thì có thể chọn ta lại có khái niệm là, là có vừa tiền thì mua xe vừa tiền đúng vâng. nhu cầu đấy thì sau một năm sử dụng thì thường là như năm vừa qua thì chiếc xe này nó chỉ lộ bay đâu đó khoảng tầm hai chục hai chục nếu mà không bán cho thợ ừ. ý là anh mua của salon ừ. khoảng tầm 26, sao lại bán cho ờ, bán luôn cho người ờ, dùng người dùng còn chấp còn khi mà một người bán qua ra cho thợ thì chắc chắn là phải rẻ hơn là salon ừ, rồi ừ. khoảng tầm 20 triệu nhưng mà nó nhanh đúng rồi nó cái gì đấy, nó cái, cái gì nó cũng ừ. có cái công thức của nó ừ. mà thì ừ. nếu mà anh mua thì em đang đặt bài toán là ví dụ anh mua một chiếc Cento 216 1.6 giá à, thời điểm 28 anh mua đâu đó là khoảng tầm 58 ừ. thì đến bây giờ anh bán đi lại nó vẫn là 56 ừ. thì rõ ràng là mỗi một năm chi phí sử dụng nó chỉ còn hơn 20 triệu rất rẻ. Ờ, tóm lại là cái câu chuyện giữa xe Hàn, xe Nhật rồi cái câu chuyện chủ đề hôm trước là xe ờ, ờ, Đức hay xe Nhật nó là cái vấn đề mua thổi bởi vì bản Đúng chất rồi. các tất cả các thương hiệu bây giờ nó Hàn hay Nhật hay Hàn Quốc thì đều đang phát triển rất là tốt. Đúng rồi. Đều đang phát triển tốt. tới là phục vụ người tiêu ừ. dùng ừ. được nhiều tiện ích được nhiều cái tính năng nhất đúng rồi dự giá nhất ừ. rồi giờ xin vâng. cảm ơn kiên nhá vâng ạ. anh em có Uh, câu hỏi gì thì cứ gửi ờ, đến cho tôi hoặc là cho Kiên sẽ chuyển vâng. qua số điện thoại thì của Kiên ghi ở dưới địa chỉ vâng. tại 1B uh, ờ, không PR không quảng cáo gì đây uh, gì đâu uh, các bạn có thể uh, tư vấn miễn phí nhá. Vâng, vâng. Ok, thank you vâng. nhiều. Vâng. vâng.